với mức giá chưa đến 4 triệu mà lại thương hiệu Samsung thì đây có lẽ là vô địch đây có lẽ là vô địch để chúng ta có thể lựa chọn Hello, xin chào anh em và vâng, mình đang có những chiếc Samsung Galaxy Tab 7 Lite chính hãng ở đây nè à, Thì um, chiếc máy này thì mấy ngày nay mình bán rất là nhiều luôn Bởi vì hiện tại tại Hải Phòng ấy Thì uh, các cháu nhỏ đang phải học online rồi và không đến trường để học còn nữa chính vì vậy những chiếc máy này hiện tại đang phục vụ cho các cháu học online rất là nhiều luôn nhá mà giá là rẻ thế nên là mình phải nhập về nhiều và phải giới thiệu cho anh em ở xa được biết anh em xem clip này được biết mà đến bên mình mua hoặc là mua online mình cũng có hết thì những chiếc máy này hiện tại bên mình đang bán với mức giá chỉ có 3 triệu 850 thôi mà giá niêm biết trước kia là 4 triệu tư khoảng 4 triệu tư đấy và hiện tại bây giờ mình sẽ giảm giá xuống chỉ có 3 triệu 850 để phục vụ cho các cháu nhỏ học online thì chiếc máy này nó có ưu và nhược điểm và sẽ là như thế nào thì mình sẽ dựa trên những kinh nghiệm mà hiện tại mình đang cho con nhỏ học online là mình sẽ nói cho anh em biết đó cái thứ nhất là nó rất là rẻ rồi và cái thứ hai nữa hiện tại mình đang rất là nhiều hàng đó thế nên anh em có thoải mái luôn mình cứ hai ngày mình lấy tầm khoảng 50 cái thùng à, 50 con khoảng 5 cái thùng này đó mỗi thùng 10 con ok mình bỏ qua một bên nhá mình sẽ giới thiệu máy chính trước này bỏ qua này cho thùng qua một bên đã nặng quá Ôi. đây là hoàn toàn là những chiếc máy chính hãng đây đó bây giờ mình sẽ ngồi xuống nhá kéo cái camera xuống dưới này cho thấp xuống một chút này ok đây thì đây là hoàn toàn là những chiếc máy của chính hãng có tên mã là T225 bản à, này thì nó có cấu hình là RAM 3GB bộ trong là 32GB và sản xuất năm 2021 luôn đây này đó sản xuất tại nhà máy Samsung Trung Quốc chứ không phải sản xuất tại Việt Nam mà đây là sản phẩm phẩm chính hãng được bảo hành tại chính hãng luôn đó hàng hoàn toàn là nguyên siêu nhá các bạn nhìn thấy nhá đó Samsung này tab 7 lite này hoàn toàn là nguyên siêu thì hiện tại bên mình đang còn là toàn màu à, màu màu xám này còn màu bạc thì mình vừa bán hết rồi nhưng mà sẽ lô sau khả năng mình sẽ có màu bạc mỗi lô về lại một màu khác nhau đó bởi vì mình nhập rất là nhiều số lượng rất là lớn rồi ờ, như vậy thì bây giờ mình sẽ mở siêu ra nhá rồi, ờ, mình sẽ đặt siêu ra cho các bạn xem xem là con này nó sẽ là như thế nào nhá đây ok đó đây này đó. bên trong thì nó có một cái túi đựng của Samsung như này đó. phụ kiện của nó thì chỉ có bao gồm củ sạc và cáp sạc thôi và là củ sạc 2A đó, ờ, các sạc Type C như chiếc điện thoại khác của Samsung đây củ sạc này thì không phải là củ sạc nhanh nhé củ sạc bình thường thôi đó, không quan tâm đến cái này bởi vì là chúng ta chỉ quan tâm đến sản phẩm để chúng ta cho các con học online thôi bởi vì nó có hơn 3 triệu rồi mà chưa đến 4 triệu đó cho con học online và là sản phẩm này thì quá tuyệt vời luôn đây thì sản phẩm được bao vào một cái siêu bằng uh, vải không dệt đó như này nhá đây mình sẽ mở ra đây các bạn này đây ôi, mình vừa cầm vân tay vào đó thì nó có xe màu này thì sản phẩm này được thiết kế là nhôm nguyên khối luôn rất là đẹp giá tiền mà chính hãng Samsung thì không có thể, không có thể sản phẩm nào để so sánh được ngày trước mình đã làm clip để cho các cháu online con Mastel ấy nhưng mà Mastel ấy là sản phẩm là của thị trường của của thương hiệu Việt Nam như ở số thị Trung Quốc đó, và chất lượng hoàn thiện của nó thì ở mức dạng trung bình thôi nhưng mà giá rất là rẻ nhưng mà đây là thương hiệu Samsung một thương hiệu rất là lớn thương hiệu ờ, mạnh thứ hai về ờ, smartphone ở trên thế giới thế nên là chúng ta quá là tin tưởng luôn đúng không đó các sản phẩm được thiết kế rất là đẹp như này các bạn này đó anh em nhìn nhá các bạn nhá đây phím nguồn phím volume đó camera thì đủ để dùng loa hai bên một loa này và loa này cổng sạc tai si đời mới có cả jack cắm 3.5 có uh, mic và có thể đàm thoại như một chiếc điện thoại bình thường đó có thể đàm thoại như một chiếc điện thoại thường lắp được sim nhá đây không khác gì một chiếc điện thoại phóng to chứ không phải là một chiếc tablet giống như cả Xiaomi Xiaomi hoặc là iPad thì chúng ta lắp sim vào chúng ta chỉ kết nối 4G thôi chứ không thể nghe gọi được nhưng đây là có thể nghe gọi như một chiếc điện thoại bình thường bây giờ mình sẽ mở nguồn đấy nha đó theo máy thì là nó chỉ có sạc cáp thôi không có bao da hay là cũng không có dán màn hình giống như mắt theo bởi vì Samsung người ta sản xuất chiếc máy này ra với mức giá rất là rẻ thế nên là nó sẽ không kèm theo được nhiều thứ đó, đúng không nhưng mà màn hình rất là đẹp nha màn hình của Samsung thì khỏi suy nghĩ rồi nó không như là màn hình của mắt theo đâu Đấy, ngay từ cái màn hình khi mà chúng ta nhìn ngay từ cái mặt đen này, này chúng ta đã nhìn rất là đen rồi thế đánh giá của mình khi mà mình, kinh doanh điện thoại nhiều năm nay ấy, thì là cái màn hình nào mà nó tấm nền nó đen như này này thì màn hình của nó rất là đẹp đó thì mình nói theo ý hiểu thôi chứ còn nếu mà về công nghệ là TFT hay là công nghệ là OLED cái thứ gì thì mình chưa có nói đến mà mình chỉ nói về ý người dùng là như thế nhá ok là đây là sản phẩm chính hãng ấy thì là nó sẽ có tiếng Việt luôn khởi động đến bao giờ nó mặc định nó sẽ là chọn là tiếng Việt luôn đó bởi vì là sản phẩm chính hãng Việt Nam nó bây giờ nha có tiếng Việt nhá chúng ta sẽ chọn bắt đầu này đó, chúng ta có thể lắp được sim nghe gọi như điện thoại bình thường đúng không mình vừa nói đấy đây, thì uh, cái chất lượng của màn hình này thì nó cũng ở mức độ trung bình chắc chắn là đẹp hơn màn hình của Mattel rồi bởi vì độ phân giải của màn hình này nó thì là HD thôi nhá hơn HD một tí nó tầm khoảng uh, ờ, 1340 nhân với 800 nó chỉ hơn HD một tí nhưng mà nó cũng khá là ok cho vấn đề chúng ta có thể học online hay là giải trí cũng như là công việc bởi vì là nó thế là độ phân giải của nó phải tầm hơn độ phân giải của một chiếc máy tính laptop tầm trung rồi đúng không đó thì mình sẽ kết nối wifi nhá đây, sẽ kết nối wifi và mình sẽ kích hoạt bên trong để cho các bạn cùng xem là nó sẽ dễ sử dụng và cài đặt những cái phần mềm online nó có dùng được hay không đó bởi vì bây giờ là chúng ta rất là quan tâm đến cái việc bây giờ chúng ta mua sản phẩm để cho các ờ, con học online đúng không đó. đây sản phẩm này có cái màn hình mình rất thích cái màn hình bởi vì là đây là công nghệ của năm 2021 rồi đúng không viền màn hình rất là mỏng cái này đó, viền màn hình rất là mỏng ở đây so với một chiếc iPad thì viền màn hình rất là dày iPad mà ví dụ như là uh, Gen 8 thì nó mới gần mỏng đến như này hay là iPad mà đời trước ấy Gen 7 ấy, hay là iPad Air 2 ấy, thì nó rất là dày nhưng mà đây là rất là mỏng rồi nhá phía trên phía dưới thì cũng bình thường thôi nhưng cạnh rất là mỏng so với chiếc máy tính bảng thì khá là đẹp với mức giá chưa đến 4 triệu mà lại thương hiệu Samsung thì đây có lẽ là vô địch đây có lẽ là vô địch để chúng ta có thể lựa chọn sản phẩm này thì đơn giản thôi các bạn muốn mua thì các bạn vào website bên mình là mm.vn đặt hàng à, link mình để phía dưới phần mô tả ấy là các bạn vào đấy các bạn đặt hàng sản phẩm này hoặc là các bạn có thể điện thoại cho mình theo số điện thoại là 0888888611 hoặc là các bạn có thể là comment ngay dưới video này bằng tên và số điện thoại thì bên mình sẽ liên hệ lại và ship COD toàn quốc cho các bạn các sản phẩm này nhận được hàng thì các bạn phải thanh toán nhé mình ship mà ờ, khắp Việt Nam luôn đó chỉ có sang Lào và Campuchia thì mình chưa có kênh để ship thôi còn ở Việt Nam và khu vực nào thì mình cũng ship được nhé nhận được hàng phải thanh toán đó giá máy thì hiện tại bây giờ có 3 triệu 850 thôi đó đấy là giá máy hiện tại mình đang báo là tháng 12 của năm 2021 nhé còn sang năm sau rồi các bạn xem clip này sang năm sau rồi thì có thể nó sẽ rẻ hơn thì các bạn cập nhật website cho mình mm.vn nhá đó, mình sẽ kích hoạt nhanh mình sẽ bỏ qua phần này để các bạn đỡ phải chờ đợi nhé đấy nhá giao diện chính của nó thì à, sẽ như thế này đó rất là dễ dùng thôi mặc định thì nó đã cài sẵn youtube google và tất cả các thứ trong đó có cả netflix thì hiện tại mua chiếc máy này được lợi thế như này này chỉ duy nhất thì khu vực đông nam khu vực châu á mình ấy là việt nam sẽ được dùng miễn phí netflix đó thế nên là những những máy ví dụ như samsung hoặc android ấy mà như xiaomi hay là những hãng nổi tiếng ấy thì chúng ta sẽ hoàn toàn được dùng miễn phí netflix luôn đó thì ờ, khi mà các bạn mua máy này thì các bạn ngoài cái việc học online thì các bạn có thể được miễn phí dùng netflix nhá mà bây giờ bình thường mình mua gì á phải tầm bảy tám nghìn một tháng rồi bây giờ mình sẽ được miễn phí đúng không là cái quan trọng nhất của việc học online như nào đó thì mình sẽ vào google play nhá mình đã đăng nhập sẵn cái tài khoản google rồi đó vì mình sẽ tải thử hai phần mềm online mà hiện tại mọi người đang học nhiều nhất bây giờ đó là phần mềm uh, như như như con mình ở nhà ấy, là học uh, cái team là con học cái uh, team Microsoft đây này là mình sẽ hoàn toàn cài được bình thường bởi vì chiếc máy này chạy Android cao rồi 10 11 rồi thế chúng ta có hoàn toàn là cài được bình thường nhưng ngày trước mình bán con Xiaomi uh, Mi Pad một Mi Pad 2 thì nó chạy Android 5 thì nó không cài được nó ờ, không không học online được như chiếc máy này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm có thể cài được phần mềm chúng ta học online nhá đó hay là phần mềm mà học nữa là phần mềm zoom là hai cái phần mềm mà được nhiều các con học nhất đó zoom này, này là hoàn toàn cài bình thường và sử dụng bình thường tiếng việt hoàn toàn bình thường đó thì sản phẩm này này nó không khác gì một chiếc điện thoại đó bởi vì nó có thêm một cái gọi điện đây đối với những chiếc máy tính bảng khác ví dụ như là ipad hay là những chiếc mipad hay là những chiếc điện thoại à, máy tính bảng ờ, trước ấy thì hoàn toàn không thể nào mà có cái phần mềm gọi điện được và chúng ta phải cài ngoài hoặc thậm chí cài ngoài nó không ổn định thì chiếc máy tính bảng này nó có phần mềm gọi điện luôn chúng ta sẽ dùng như một chiếc điện thoại thông thường thôi loa gọi ở đây này và cái ờ, mic ở dưới này để chúng ta đàm thoại đó ở trên phần trên thì chúng ta có camera camera trước và camera sau để cho chúng ta có thể học online bình thường đó mua sản phẩm này là thì các bạn có thể mua thêm bao da bên mình bán bao da hiện tại theo máy sẽ là 150 000 là các bạn có thể học bình thường đây rồi các bạn có thể đề như này để các cháu học online bởi vì sao chúng ta phải học bằng à, máy tính bảng mà không phải học bằng điện thoại thì mình hiện tại đang có con nhỏ đang học lớp 2 thì cháu nếu mà cháu học điện thoại cũng học được thôi nhưng mà khi cô giáo ra bài đề ra bài trên điện thoại thì nó hơi nhỏ rất là phiền phức trong việc chúng ta phải phóng to hay thu nhỏ nhé nếu chúng ta ở nhà có điều kiện có máy tính và có máy tính bảng khác rồi mình không nói nhưng nếu chúng ta chưa có thì uh, nên mua cho các cháu một chiếc máy này còn khi ngoài cái việc mà các cháu có thể là là là không học online nữa và các cháu có thể đến trường được ấy, thì chiếc máy này cũng có thể dùng được cho chúng ta giải trí hay là cho các cháu học tiếng Anh bằng những cái phần mềm tiếng Anh chúng ta có thể mua ở trên Google Play là chúng ta cho các cháu học tiếng Anh bằng máy tính bảng rất là tốt cái đấy là mình cũng khuyến khích anh em bởi vì mình bán hàng nhưng mình cũng phải khuyến khích anh em con mình thì mình con mình thì nó có đầy đủ rồi bởi vì bản thân mình kinh doanh mà mình không thiếu những cái sản phẩm này đúng không à, khi ở nhà có thể giải trí và học online ngoài cái thời gian mà mà được chơi thì bố mẹ có thể đưa cho cháu để cho học online chúng ta có thể làm mật khẩu để cho các cháu không thường xuyên được dùng đó khi nào chúng ta cho phép dùng thì các cháu được dùng đúng không đấy nhá thì hiện tại bây giờ nó đang cài rất là nhiều ứng dụng cài rất là nhiều ứng dụng này thì lên là chưa đao kịp được cái kia về mình sẽ tìm hiểu xem là nó nó cài những cái gì nào đó mình sẽ tìm hiểu xem nó đang đang cài những cái gì đó, đang cài những cái gì để mà mà mà đang đao những cái gì để mà mình dừng lại để cho có thể là đây đang đang đang cập nhật mình sẽ dừng lại nhá mình sẽ dừng lại để cho ta đao cái phần mềm mình đao về trước đó nó sẽ có office rồi này tất nhiên sẽ có office rồi đúng không đây mình sẽ dừng lại cho đao này về trước nha đó đang làm cái gì đây nó đang mấy cái phần mềm của Samsung đó, đầy đủ luôn mình của nó khá đẹp nhá bây giờ mình sẽ mở thử YouTube nhé bây giờ mình sẽ mở thử YouTube này để tránh về cái vấn đề bản quyền của kênh khác thì mình tạm thời mình sẽ mở một um, một cái clip bên mình à, ví dụ như là clip mà mọi người đang xem rất là nhiều là iPhone 13 Pro Max này đó, mình sẽ tìm bên mình là MFM này các bạn cứ tìm trên YouTube là MFM sẽ ra mình thôi đây mình đang cảnh báo anh em với vấn đề là bóc siêu máy nhá đó đây này Đấy, nó rất là mở màn hình sẽ to đây hết sức ạ ok mười ba Pro Max đây là chiếc điện thoại xịn nhất của Apple tại thời điểm hiện tại à, xịn nhất luôn ừ, tất nhiên à, là mình uh, không làm sáng review đâu bởi vì là mình không giỏi làm review và rất nhiều người khác làm review rồi ngày hôm nay thì mình làm clip mà hướng dẫn anh em cái trò à. mua cái máy này chúng ta sẽ chọn được độ phân giải uh, Full HD đó cái siêu của iPhone 10 loa rất là hay nhá hết cỡ rồi thì nó sẽ phát loa trên và loa dưới phát được hai loa luôn theo trên tay rất vừa vặn bởi vì là cái này là màn hình 8,7 inch màn hình 8,7 inch nhưng mà nó lại tràn cạnh gần như là cạnh rất là mỏng chính vì vậy mà thiết kế của sản phẩm nó rất là nhỏ nhắn vẫn có thể cầm một tay và sử dụng bình thường được chứ không quá là to như iPad iPad mà chúng ta đang sử dụng nhá thì thường thường là màn hình 6 à 8 à, bảy to như này một inch có nghĩa nó sẽ rời dài ra này nhưng mà rất là to bởi vì nó dày chỉ có những hàng đời mới của năm nay và năm ngoái viền mỏng thì chúng ta mới được trải nghiệm cái màn hình lớn và với kích thước máy nhỏ như này như này đó một thương hiệu của Samsung rất là nổi tiếng mà giá lại chỉ có tầm 3 triệu 850 thôi mà lại ngon như này ấy, thì chúng ta không nên bỏ qua cơ hội này nhá đó mình là rất là là là là là là là, là là suy nghĩ khách hàng chính vì vậy mà mình đã giảm giá sản phẩm này từ giá hơn 4 triệu xuống còn 3850 để cho các à, các bạn các khách hàng mua hàng về cho mua về cho con học online đó, chính vì vậy thì ngày hôm nay mình chỉ làm clip mình giới thiệu các sản phẩm này để cho các bạn được biết là mình đang giảm giá để các bạn mua đi nhá thì để mua sản phẩm này thì các bạn mình sẽ nói lại là, là các bạn có thể comment số điện thoại vào dưới video này này hoặc là các bạn có thể gọi điện cho bên mình theo số điện thoại là 0888888641 hoặc là các bạn có thể là đến trực tiếp shop mình là 170 lạch chay hoặc đơn giản thôi các bạn vào website mình để link mô tả mình các bạn vào đặt hàng thì bên mình sẽ ship toàn quốc cho các bạn khu vực nào ở Việt Nam mình cũng ship được cả cả biển đảo mình cũng ship được nhá khi nhận hàng thì các bạn có phải thanh toán đó và khi mà các bạn nhận sản phẩm này thì bên mình sẽ bảo hành cái này là bảo hành chính hãng 12 tháng các bạn có thể đến tất cả các hệ thống Samsung chính hãng Samsung tại gần các bạn nhất để các bạn bảo hành còn nếu như bảo hành ngay cho đổi trả thì bên mình sẽ có hỗ trợ các bạn ship online là 45 ngày đổi trả có nghĩa là trong vòng 45 ngày mà lỗi thì mình sẽ hỗ trợ các bạn đổi máy khác luôn hoặc là các bạn có thể trả hàng nhé đó thì uh, ngày nay mình làm như vậy thôi các bạn thấy hay thì nhớ chia sẻ mọi người cùng xem để biết có máy tính rẻ như vậy và các bạn cho mình một like nhé cảm ơn các bạn xem clip chào tạm biệt các bạn